Xin chào quý nhà hàng đến với à, trang nhà đất Hoàng Hà. Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu cho quý hàng một căn nhà phố ờ, tuyệt đẹp nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13 của quận Gò Vấp. Căn nhà này có diện tích là ngang 4, dài 14, được đúc kiên cố một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng. Gồm có hai phòng khách, một phòng bếp, 4 à, phòng ngủ, 5 à, nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà này là hướng chính nam, phù hợp với lại khách hàng là thuộc Đông Tứ Chảy giá của căn nhà này là 5 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cái à, mặt tiền và cái con hẻm à, trước nhà cho khách hàng à, xem qua lại một lần nữa đây là khu vực mặt tiền của căn nhà còn đây là cái con hẻm trước nhà con hẻm trước nhà thì rộng khoảng 6 mét Kém cụt rất là an ninh nằm trong khu ờ, nhà lầu đồng bộ khoảng 50 ờ, căn Đây là khu vực ờ, bên ngoài của à, khu vực của căn nhà Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái bộ cửa bên trong là cái bộ cửa nhôm xin pha à, rất là đẹp và tiếp đến là khu vực ờ, phòng khách nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới khu vực ở dưới trệt này thì mình có thể rời cái ờ, phòng khách lên ờ, trên khu vực trên lửng còn nếu như nhà nhà chúng ta chưa có xe hơi thì chúng ta có thể sử dụng một cụ cùng lúc à, hai cái phòng khách di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực ờ, cầu thang khu vực cầu thang của chúng ta thì tay vịn cam xe ờ, kính cường lực uh, ờ, 10 ly mặt đá hoa cương đây là khu vực cầu thang của căn nhà và tiếp đến là khu vực phòng bếp khu vực bếp của chúng ta thì tủ bếp kệ bếp thì chúng ta được làm từ chất liệu ờ, gỗ sồi à, rất là đẹp và di chuyển lại à, khu vực phía sau là khu vực trướng ờ, uh, trời và nhà vệ sinh đây là khu vực trướng ờ, uh, trời khu vực trướng trời thì trước chúng ta lấy uh, nắng lấy gió và ánh sáng kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho cái khu vực ở ờ, dưới ờ, trệt này Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực ờ, tầng lửng của căn nhà. Với một căn nhà thiết kế để chúng ta có thể bỏ xe hơi vào trong nhà, diện tích 414 nằm trên trục đường Lê Đức Thọ sát đường Lê Đức Thọ mà chỉ có giá là 5 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng thì là giá này hiện giờ là đang rẻ nhất uh, trên thị trường đây là khu vực uh, tầng lửng của căn nhà thì khu vực tầng lửng của căn nhà chúng ta có thể làm phòng uh, phòng khách phòng karaoke hoặc là phòng ngủ chúng ta đều làm được tùy vào cái công năng uh, sử dụng của uh, quý khách hàng và vâng bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực ờ, bên trên là khu vực ờ, phòng ngủ khu vực phòng ngủ thì đầu tiên là chúng ta thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu ờ, gỗ căng xe rất là đẹp và tiếp đến là chúng ta thấy có một cái nhà vệ sinh để giúp chúng ta sử dụng ờ, thoải mái mỗi phòng ngủ chúng ta thì có một cái ờ, nhà vệ sinh riêng biệt cửa ờ, nhà vệ sinh của chúng ta thì được làm từ chất liệu nhôm sinh pha cùng với đó là hệ thống labo bàn cầu và vách ngăn tấm kính còn đây là khu vực trong phòng ngủ của căn nhà phía trước thì à, chúng ta có một bộ cửa để ra ban công và hai bên chúng ta có một à, hai cái cửa sổ nhỏ để giúp chúng ta lấy à, nắng lấy gió và ánh sáng Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau phòng ngủ số 2. Đây là khu vực phòng ngủ số 2. Ổ số 2 chúng ta cũng thấy là phía sau chúng ta có một cửa sổ để lấy uh, gió và ánh sáng. Kế bên chúng ta có một cái nhà vệ sinh để cho phục vụ cho cái uh, từng phòng một. Phòng vệ sinh nào chúng ta cũng có ờ, vách ngăn uh, tấm kính. mỗi phòng ngủ chúng ta là có một cái nhà vệ sinh riêng biệt rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, lầu 2 phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ phường 13 quận Gò Vấp căn nhà này có diện tích là ngang 4 dài uh, à, 14 được đúc kiên cố là một trệt một lửng hai lầu chân thượng và gồm có hai phòng khách một phòng bếp à, bốn phòng ngủ năm nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau hướng căn nhà này là hướng à, chính nam phù với lại khách hàng là thuộc à, đông tứ trạch giá của căn nhà này là 5 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng đây là khu vực nhà vệ sinh của phòng ngủ số 3 phòng ngủ số 3 thì nó cũng giống như phòng ngủ số 1 và số 2 rồi mình sẽ di chuyển vào khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 4 căn nhà này nằm trong ờ, khu hai dãy nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn mà đã bán gần hết rồi chỉ còn lại sót lại mấy căn làm sau thôi nếu quý quý khách hàng là quan tâm thì hãy ờ, nhanh tay liên hệ ờ, cho nhà đất Hoàng Hà đây là khu vực ờ, phòng ngủ số 4 nhà vệ sinh phòng ngủ số 4 căn nhà này nằm ờ, sát trùng trục đường Lê Đức Thọ cho nên là chúng ta có thể di chuyển về ờ, trung tâm thành phố bằng ờ, hai con đường con đường Quang Trung và con đường Trường Trinh đây là khu vực uh, sân thượng phòng thờ phía trước và phía bên ngoài là khu vực uh, sân phía ngoài đây là cái cái quang cảnh ờ, của khu ờ, hai nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn đã bán gần hết Và bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực phía sau là khu vực ờ, phòng chặt và sân phơi nếu như quý khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì anh nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website nhà đất hoàng hà vn một lần nữa nhà đất hoàng hà xin ờ, kính chào và sớm hẹn gặp lại quý khách